Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần phát trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Và như đã hứa thì 8 giờ chúng mình <laughs> sẽ gặp nhau. Bây giờ là 8 giờ 78 phút rồi. Các bạn đã có mặt ở đó chưa ạ? Xin chào các em. Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay sẽ là một buổi phát trực tiếp đặc biệt lắm. Đặc biệt như thế nào thì ở trong phần tiêu đề các bạn cũng đã nhìn thấy rồi đúng không nào? Chúng mình sẽ cùng đợi các bạn ấy thêm khoảng tầm 1-2 phút nữa rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi ngày hôm nay luôn cùng với nhau các bạn nhé. Chị chào các em, xin chào các bạn. Như đã hứa ấy, ngày hôm nay chị sẽ tặng 100 vé học miễn phí ở trong cái chiến dịch free tiếp theo mà học văn chị Hiên tạo ra trong thời gian rất là gần đây thôi. Và chị nghĩ rằng là đây sẽ là một trong số những cái chiến dịch mà các bạn sẽ cực kỳ cần luôn đấy ở trong giai đoạn này. Chiến dịch đó là chiến dịch gì chúng mình đợi một chút để mọi người vào đã và cơ hội là chia đều cho tất cả các em nhá Nhưng mà tấm vé để học miễn phí cùng với chị thì chỉ có hạn thôi Thế nên nhất định là ngày hôm nay phải săn được cái tấm vé này Bằng cách là tương tác thật là nhiều cùng với chị nhá Xin chào Đặng Phương, xin chào Nhật Vi, xin chào em Xin chào Quỳnh Anh, xin chào em, xin chào các bạn các bạn ơi, xin chào Bảo Châu, xin chào em, chị thấy em rồi, chị thấy em rồi nhá <laughs> Chị có thấy em không? Rồi, xin chào Trương Vũ, xin chào các bạn Các bạn ơi, có lẽ là đối với cái đề minh họa ấy Đúng không ạ? Có lẽ là đối với cái đề minh họa mà ngày hôm qua, đêm hôm qua Bộ Giáo dục không làm chúng ta thất vọng Mặc dù là vào giây phút cuối cùng nhưng mà cũng đã tung đề minh họa lên để chúng ta có cái định hướng để chúng ta học ở trong giai đoạn cuối này rồi đó thực sự là một cái niềm vui đối với chị nghĩ là không chỉ riêng chị đâu Mà kể cả là với các em nữa Bởi vì chúng ta sẽ yên tâm hơn về cái con đường mà chúng ta đang đi Chúng ta sẽ yên tâm hơn về cái kiến thức mà chúng ta đang học Đúng không ạ? Ôi chị chào các bạn <laughs> Như kiểu săn sale Shopee à Thế à Nói chung là chị công bố một cái là các bạn sốc ngay Nhá Và ngày hôm nay ấy Sẽ chỉ có 100 bạn may mắn thôi Chắc chắn là như vậy ạ Chắc chắn là sẽ chỉ có 100 bạn thôi Bao điều rồi À <laughs> Các bạn ơi Gì đây Quang Vinh ơi em có câu hỏi gì ấy Thì em nhắn tin về cho fanpage nhá Ngày hôm nay chị đang trọng tâm nói về đề minh họa một chút xíu Được không nào À Bỏ được một bài sông Ai nói là như thế Ai bảo là như thế Rồi ok Chị muốn hỏi các bạn trước Đêm hôm qua mấy đứa thấy thế nào? <laughs> trời ơi là trời Nhớ mỗi cái mở bài của chị thôi ấy Nào đêm hôm qua các bạn cảm thấy thế nào Tinh thần đã dạo dực hơn chưa Tinh thần đã dạo dực hơn chưa à, Và đã thấy là Ôi chưa bao giờ mình cảm thấy cái kỳ thi đại học Nó lại gần mình đến như thế đúng không Ngày hôm qua cái cảm giác của chị cũng là cảm giác như vậy Có lẽ bởi vì là đồng hành cùng với các bạn Trong một cái khoảng thời gian rất là dài rồi Thế nên là Đúng là cái cảm giác là chưa bao giờ mà kỳ thi đại học lại gần bản thân mình đến như vậy Đề minh họa ngày hôm qua được đưa ra giống như là một cái cú hích để bản thân chúng ta nhất định phải tiến về phía trước ấy Thế nên chị nghĩ rằng là giai đoạn này bây giờ chỉ còn khoảng 90 ngày dành cho các bạn nữa thôi, không còn nhiều Được không ạ? À? Không còn nhiều à, Chị cảm thấy rất là lạ kỳ một điều là Ơ tại sao mấy đứa khi nhận được đề minh họa lại không lại không thử làm nhỉ? <laughs> Máu hơn rồi à Em mất ngủ luôn á Sao lại đã mất ngủ Đã thi thật đâu mà mất ngủ Đúng không? Tại sao các bạn lại không bỏ đề ra làm luôn mà các bạn lại ngồi và các bạn lướt Facebook các kiểu, các thể loại Trong khi đáng nhẽ cái điều mà chúng mình cần làm là chúng mình phải xem cái đề đó nó như thế nào đã À, <laughs> rồi, được không ạ? À? Thì ngày hôm nay chị quay trở lại với các em Chị nghĩ là ở cái thời điểm hiện tại ấy Chữa đề minh họa cho các bạn ấy sẽ chỉ giúp cho các bạn giải tỏa được những cái căng thẳng ở trong chính các bạn thôi Chứ còn nó cũng sẽ không giúp được cho chúng mình nhiều trong cái quá trình mà chúng mình ôn thi đâu Như chị đã nói với các bạn rồi, là một hành trình dài mà Thế nên hành trình dài này chúng mình sẽ còn phải tiếp tục với nhau cố gắng nhiều nhiều nhiều nhiều lắm Thật sự đấy Và hãy nhớ nhá là ngày hôm nay sẽ có 100 tấm vé miễn phí duy nhất dành cho 100 bạn và đó là 100 tấm vé miễn phí để chúng mình tham gia vào một chiến dịch gần ơi là gần của team học văn chị Hiên. Nhá, cứ bình tĩnh, tấm vé đó là gì thì phải đợi. Bây giờ ấy, bây giờ ấy là đang có 750 bạn rồi. Thế thì đồng nghĩa với việc là chúng mình sẽ phải một trọi 8. <laughs> nhá, một trọi 8 đấy. Thế nên bình tĩnh. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn đề minh họa nhé. Về cái cấu trúc cơ bản các bạn có thể thấy rằng đề thi năm nay của chúng mình không có sự thay đổi về cấu trúc. Đúng không ạ? Về cấu trúc của đề thi, đề thi năm nay không có sự thay đổi về cấu trúc, vẫn là hai cái phần thường thấy bao gồm phần 1 là phần đọc hiểu. Đúng không nào? Và phần này vẫn chiếm cái phổ điểm là 3 điểm thôi. Vẫn như vậy thôi. Ok chưa ạ? Và phần đọc hiểu của chúng mình nhá Các bạn chú ý một tí nữa Chị sẽ đi sâu hơn vào cái này Nhá Mình sẽ đi, chị sẽ đi sâu hơn vào cái này cái thứ hai, phần số 2 đó là phần làm văn. Phần số 2 đó là phần làm văn, được không ạ? Thì chúng ta thấy rằng cái phần làm văn này ấy vẫn chia thành hai câu. Câu 1 đó là câu nghị luận xã hội và nghị luận xã hội của chúng mình là vẫn ở dạng đoạn văn. Cái câu này thì chiếm 2 điểm trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia của chúng mình. Ok chưa nào? Và chúng ta thấy rằng câu số 2 vẫn là câu nghị luận văn học được không ạ? À? Và câu nghị luận văn học này vẫn là hình thức bài văn Và chúng mình sẽ có 5 điểm cho cái phần này Đồng ý nhá Cái cấu trúc là như vậy Thế thì chị muốn nói với các bạn là như thế này Hãy lưu ý giúp chị Chúng mình đã biết được về cấu trúc rồi Thì làm ơn Bây giờ các anh chị dành cho tôi trọng tâm vào việc là chúng ta sẽ ôn đúng theo cái cấu trúc như thế này đi Được không nào? Hãy trọng tâm vào việc là gì ạ? Là hãy ôn đúng theo cái cấu trúc như vậy đi Đây là cái lời khuyên đầu tiên dành cho các bạn Bây giờ chúng mình sẽ cùng đi sâu hơn một tí nhá Chúng mình sẽ sâu đi sâu hơn một tí này Các bạn sẽ thấy ở trong phần đọc hiểu của chúng mình Đúng không ạ? Ở trong phần đọc hiểu của chúng mình thì chúng ta vẫn có bốn cái câu hỏi nhỏ và văn bản này được đưa dưới dạng là một bài thơ. Đúng chưa nào? Đưa dưới dạng là một bài thơ. Và đây vẫn là một cái văn bản bình thường thôi Đúng không ạ? Không có nghĩa là khi mà chúng ta thi thật thì lại sẽ vào một bài thơ mà nói chung vấn đề là chúng ta phải thừa nhận là vẫn sẽ có một cái văn bản được đưa ra Đi kèm với đó là bốn câu hỏi nhỏ và bốn câu này nhá Câu hỏi số 1 là câu ở cái dạng nhận biết cơ bản thôi Được không ạ? À? Mà ở cái dạng nhận biết cơ bản này thì chúng mình sẽ bao gồm những cái phần kiến thức bao gồm ví dụ như là phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ, biện pháp tu từ, phép liên kết, thể thơ vân vân. Đấy, đấy là cái dạng câu hỏi ở dạng nhận biết được chưa ạ? Đây là cái dạng câu hỏi nhận biết Thế thì lưu ý giúp cho chị một điều rằng Đối với câu hỏi ở dạng nhận biết Các bạn chỉ cần đọc thật là kỹ yêu cầu Người ta đang hỏi về vấn đề gì Đọc thật là kỹ về văn bản Sau đó trả lời một cách vô cùng ngắn gọn Ví dụ Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? Thí, đoạn trích trên được viết theo thể thơ hai chấm tự do. Hiểu không? Đồng ý không nào? Hiểu chị không ạ? Rất là ngắn gọn thôi Bởi vì đây là dạng câu hỏi nhận biết mà Các bạn đừng có giải thích cái gì lan man nhá Không được tốn thời gian cho cái đó đâu nhá Được không ạ? Không được tốn thời gian cho cái đó đâu nhá Tiếp tục này, chúng ta thấy rằng câu số 2 Câu số 3 và câu số 4 đây là ba cái câu hỏi ở dạng thông hiểu Tức là cái phần này ấy là đã nâng cao thêm một chút xíu rồi Nhưng các bạn nhìn vào đây Các bạn sẽ thấy giúp chị này Các bạn nhìn vào đây là các bạn sẽ thấy Đó chính là cái câu số 2 của chúng mình ấy Là cái câu vẫn là gì nhở? Vẫn là, à vẫn là tìm ngữ liệu trong văn bản Đúng chưa? Vẫn là tìm ngữ liệu trong văn bản thôi Phải chưa nào? Đúng không ạ? Và câu số 3 ở đây là cái câu gì nhỉ? À chúng ta tư duy về ngữ liệu trong văn bản Tư duy về ngữ liệu trong văn bản Và câu số 4 đó là gì ạ? Đưa ra cái quan điểm cá nhân về một cái vấn đề được rút ra từ văn bản Được chưa ạ? Nó là quan điểm cá nhân về một vấn đề được rút ra từ văn bản Các bạn ơi chị nghĩ là có lẽ là các bạn chưa bao giờ các bạn ngồi và các bạn nhìn thấy cái vấn đề như thế này đâu Chị nói thật đấy Chị nói thật đấy Thường ấy, các bạn sẽ chỉ lao đầu vào làm thôi nhưng mà chúng mình rất là ít khi chúng mình ngồi ở đây để chúng mình tự vạch ra cho mình một cái chiến thuật có nghĩa là à, những cái phần kiến thức bây giờ người ta đang thường hỏi là cái gì. Được chưa ạ? nhá người ta đang thường hỏi là cái gì nhưng không các bạn không làm như thế các bạn chỉ nhìn thấy đề bài và các bạn lao vào các bạn làm làm làm làm làm thôi đó là lý do tại sao mà chị nói luôn với các em nhá chính vì cái lý do đó mà điểm của các bạn không cao là vì các bạn không học một cách khoa học được chưa ạ hãy lưu ý giúp chị nhá hãy lưu ý giúp chị thì ở đây chị đã phân tích cho các bạn về cái cấu trúc trước tiên là câu đọc hiểu là như vậy được không nào nhá. Hãy lưu ý, đây là câu đọc hiểu, được chưa ạ? Chúng mình có tiếp theo, đó là phần gì nhỉ các bạn nhỉ? À, đó chính là phần làm văn. Ai cảm thấy phần này khó không? Chị cảm thấy là đối với cái đề minh họa mà Bộ Giáo dục vừa đưa ra ấy Thì nó khá là dễ thở ấy Thực sự là như vậy Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái câu nghị luận xã hội vẫn chưa có cái gì thay đổi cả Và nhân tiện đây chị cũng xin phép thông báo luôn đối với các bạn Đó chính là ngày hôm nay chị sẽ tặng cho các bạn 100 tấm vé may mắn Để các bạn sẽ trở thành những người đầu tiên được tham gia vào khóa học Một tuần luyện viết nghị luận xã hội cùng với chị Được không ạ? À? Chúng mình sẽ có một tuần luyện viết nghị luận xã hội À các em biết không, câu nghị luận xã hội này mặc dù chỉ có hai điểm thôi Thế nhưng không biết từ bao giờ lại trở thành một cái câu khó khăn với chúng mình kinh khủng khiếp luôn Chưa bao giờ cảm thấy mình viết một cái đoạn văn nghị luận xã hội mà mình ưng ý cả, đúng không ạ? Mà mình ưng ý cả và chính vì cái điều đó mà khiến cho các bạn đau đầu lắm Đôi khi mình bảo là mình chỉ dành thời gian 15 phút cho câu đấy thôi Mà không biết thế nào ngồi 30 phút rồi vẫn chưa ra vấn đề Rồi các bạn ơi, đây Chị sẽ có một cái chiến dịch free Một cái khóa học miễn phí Để gửi đến các bạn Nhá Và bây giờ sẽ là thể lệ Để chúng mình nhận được 100 vé ngày hôm nay Các bạn lưu ý nhá Bắt đầu này Thể lệ của chúng mình như sau Các bạn sẽ giúp chị trước tiên là chia sẻ phần phát trực tiếp này cái thứ hai là hãy giúp chị tác 5 người bạn của các em vào đây Và bạn nào được vào trong lớp chị sẽ đọc tên luôn Sau đó thì các em sẽ chủ động nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên Và nói rằng là em đã được vào lớp rồi chị nhé Ok không? Nhá Được không nào? Chị sẽ chốt luôn ở trên livestream này chứ làm gì mất thời gian Được chưa ạ? Chắc chắn đây sẽ là một cái khóa học cực kỳ chất lượng cho các bạn Ai mà là người đã học nghị luận xã hội với chị rồi ấy Thì chắc chắn là sẽ thích mê thôi Được không nào? Nào bắt đầu các cái thao, các cái thao tác thôi <laughs> em cũng gần thi xong rồi Nếu tham gia được thì ok Hóng hóng <laughs> Rồi các bạn ơi nhá Thì đấy các bạn cứ cứ cứ để ở đây đi Một lát nữa chị sẽ chốt nhá Còn bây giờ chị quay trở lại về cái phần này Các bạn nhìn này Lưu ý giúp chị câu nghị luận xã hội của chúng mình vẫn ở trong một cái dạng đó chính là chúng ta gì ạ? Đó chính là chúng ta vẫn dựa vào cái phần đoạn trích trong đọc hiểu Nhưng các em phải nhớ là như thế này Người ta nói rằng là từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách. Được không ạ? Thế thì cái vấn đề trọng tâm của chúng mình là gì? Các bạn nhỉ? Vấn đề trọng tâm của chúng mình là gì? Vấn đề trọng tâm của chúng mình đó chính là sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách đúng không? Chứ không phải là chúng ta đi phân tích lại về cái văn bản trên đâu nhá Rất nhiều người gặp tình huống đó Rất là nhiều bạn gặp tình huống là Ôi trên là bài thơ đúng không? Càng dễ để phân tích kiểu kiểu vậy mà chính cái việc đấy khiến cho các em kiểu giống như là như thế nào ạ? Khiến cho các bạn kiểu như là uh, vừa mất điểm, mất thời gian mà không giải quyết bất cứ một cái vấn đề gì cả. Rồi, chúng ta sẽ có vấn đề chính ở đây là gì? Sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách sức mạnh của tình người. Được không nào? Trong hoàn cảnh sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách. Được không ạ? À? Đây là vấn đề chính. Được không? Đây là vấn đề chính. Ok chưa nào? Thế thì rõ ràng theo cái bố cục mà chúng ta có đối với hình thức là đoạn văn 200 chữ, đương nhiên là các bạn sẽ phải làm gì nhở? Đương nhiên là các bạn sẽ phải làm các bước gì? Các bạn phải mở đoạn này Mở đoạn này thì chị không nói Nhưng mở đoạn dù có như thế nào Thì các bạn cũng cần phải nhắc đến vấn đề này cho chị Được không ạ? À? Các bạn dù dẫn như thế nào Cũng phải nói về sức mạnh của tình người Trong hoàn cảnh khó khăn thử thách giúp cho chị được không ạ? À? à thế thì sẽ có rất là nhiều cách để các bạn dẫn vào đấy Các em có thể đi từ những cái điều rất là đơn giản thôi Đó chính là gì nhở? À có những điều sẽ mãi mãi ở lại với cuộc đời này Và một trong số đó chính là tình yêu thương Có lẽ chính vì điều đó mà sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách Là gì đó, hiểu ý chị không ạ? À? Nhá, được không nào? Đồng ý với chị không? Tức là các bạn ngắn gọn thôi, các bạn ngắn gọn giúp chị thôi, được không ạ? À? Có những thứ sẽ ở lại mãi với cuộc đời này, đó chính là tình người. Và tình người mang một sức mạnh vô cùng lớn lao trong hoàn cảnh khó khăn thử thách. Được không nào? Đồng ý nhá. Mở đoạn rất là đơn giản thôi, được chưa ạ? Sau đó bắt đầu các bạn phân tích giúp chị ở phần thân đoạn. Ở phần thân đoạn này chúng mình sẽ bao gồm các ý như sau. Trời ơi, Đông quá trời luôn, hôm nay hơn 1.000 bạn xem rồi Có vẻ như là không khí kiểu nóng kinh khủng rồi À, lấy dẫn chứng nào cho khéo à Yên tâm, chị sẽ có cách hướng dẫn các bạn đi vào các dẫn chứng cho khéo Được không ạ? À? Chị sẽ có cách đi vào những bạn nào mà đã sở hữu cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội của chị rồi ấy Thì chắc chắn sẽ thấy cái đề này rất đơn giản luôn Bởi vì ở trong cái cuốn đó có một cái đề tựa tựa như thế này Đó chính là sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống được không ạ? Sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống Và tình yêu thương đó cũng chính là tình cảm giữa con người với con người Chị tin chắc luôn là các bạn sẽ hoàn thành cái bài này rất là tốt luôn Thực sự là như vậy Ok chưa ạ? Các bạn ơi chú ý ở đây nhá Phần thân đoạn chúng mình sẽ có nội dung như sau Trước tiên đương nhiên các bạn sẽ phải giải thích Và giải thích ở đây chúng ta sẽ giải thích về tình người là gì Được không ạ? Đơn giản thôi được không nào? Đó là tình cảm à hay đó đó chính là cái sự thương yêu giữa con người với con người, đúng không ạ? À? à thế sau khi mà các bạn đã giải thích vấn đề xong, chúng ta có thể giải thích thêm cái cụm khó khăn thử thách nữa. Tức là chúng mình sẽ giải thích hai cụm, một là tình người và cái thứ hai là khó khăn thử thách. Thì khó khăn thử thách ở đây được hiểu là những cái tình huống, những cái việc làm, đúng không ạ? À? à những cái tình huống trong cuộc sống mà con người buộc phải đối diện và những cái tình huống đó không dễ dàng một chút nào cả. Được chưa nào? Đồng ý không ạ? Các bạn sẽ giải thích nhé Giải thích xong thì các bạn sẽ bắt đầu phân tích và bàn luận được không ạ? À? Thì ở cái đây, ở trong cái phần này Các bạn chỉ cần trả lời trọng tâm cho chị về cái câu hỏi đó chính là Vậy thì sức mạnh của tình người là gì? Được không ạ? À? Thế thì chúng ta có thể đưa ra những cái ý theo ý hiểu của chúng mình bao gồm là gì ạ? Trong hoàn cảnh khó khăn thử thách thì tình người hay tình yêu thương chính là động lực giúp con người vượt qua những cái khó khăn và thử thách này. Tình yêu thương giúp xoa dịu chấn tĩnh tâm hồn khi gặp phải gì ạ? À xoa dịu chấn tĩnh tâm hồn này. Tình yêu thương là động lực Đúng không ạ? Tình yêu thương là gì nhỉ? Tình yêu thương là gì ạ? Tình yêu thương là điểm tựa vững chắc nhất để chúng ta có thể cố gắng để cố gắng trong cái chặng đường phía trước đúng không nào hãy nhớ là không cần giải thích nhiều nhá đây ở đây chị có một cái đoạn văn tham khảo dành cho các bạn được không ạ? Cũng nói về sức mạnh của tình người Hay nói cách khác là sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống Không biết là các bạn có muốn thử tham khảo cái đoạn văn đó không? Các em Không biết là các bạn có muốn thử tham khảo cái đoạn văn đó không? Nào, rất là nhiều bạn <laughs> hóng được một vé em share rồi chị ơi Phải cố gắng chờ đợi một xíu xíu nha được không ạ? À? Cố gắng chờ đợi một xíu xíu Rồi à, chị sẽ giúp cho các bạn <laughs> Chị sẽ chốt cho các bạn nhá Nào các em ơi, các bạn có muốn không ạ? À? Nào các bạn có muốn là chúng mình sẽ, sẽ sẽ sẽ thử xem cái đề đó được không? Nào, sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống <laughs> Chị cảm ơn các bạn rất nhiều nhá Chị cảm ơn các em Sao lại chùm khế ngọt cái gì đấy? Hả, mấy đứa nói cái gì đấy? Hả, mấy đứa nói cái gì đấy? Chị đang không hiểu nào các bạn ơi Nào Có muốn không ạ à? Các bạn có muốn uh, uh, thử một cái đoạn viết về sức mạnh của tình yêu thương không À em ạ à, Cho chị thấy cánh tay của các bạn nào <laughs> Cho chị thấy cánh tay của các bạn Để chị biết là các bạn đang rất là mong muốn Cái cái cái đoạn văn đó nào Được không ạ à? À hôm nay thì phải nói thật là cực kỳ là nhiều bạn đang xem phần phát trực tiếp này Và đó sẽ là một cái khó khăn cho chị đây Một lát nữa chị không biết là làm như thế nào để có thể lựa ra được bạn may mắn đây <laughs> Trong khi bây giờ các bạn đang share, các bạn đang chia sẻ quá nhiều rồi Thực sự là như vậy, các bạn đang chia sẻ quá nhiều rồi Chị không biết là nên nên gọi là... <laughs> rồi các bạn ơi Ok, được rồi Thế thì chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về cái bài viết này nhá Chị nghĩ là nếu như mà đây là một cái bài viết mà các bạn gặp thì kiểu gì các bạn cũng sẽ kiểu như là cảm thấy nó rất là trơn tru ấy. Đây, bài viết chị dành tặng cho các bạn như sau. Người ta thường nói ba điều sẽ tồn tại mãi mãi là niềm tin, hy vọng và tình người. Điều tuyệt vời nhất trong số đó chính là tình người hay chính là hay gì ạ? Chính là tình người gạch ngang tình yêu thương. Tôi rất tâm đắc với bài học được rút ra từ trích dẫn tình người gì ạ? À, gì ạ? Tình tình yêu thương ở đây được hiểu là sự sẻ chia mà mỗi người dành cho nhau, một thứ tình cảm thiêng liêng xuất phát từ nơi con tim. Tình yêu thương tuy vô hình nhưng lại hữu hình, luôn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Đó là bữa sáng kèm ly sữa nóng mẹ chuẩn bị cho tôi Là chiếc giá sách ba tự tay đóng tặng tôi nhân ngày sinh nhật Là bó hoa tôi chuẩn bị để tặng mẹ Và cái ôm đầy chiều mến thân thương Tất cả những điều ấy đều chứng minh cho việc tình yêu thương đang hiện hữu Nói về sức mạnh của tình yêu thương Không thể phủ nhận trước tiên Nó giống như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cho chúng ta trong đêm đông mù sương Với khó khăn vấp ngã và thất bại Giống như lời ba nói, mệt quá thì về nhà. Mệt quá thì về nhà, tình yêu thương giúp cho chúng ta có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Đôi lúc muốn bỏ cuộc, nghĩ về nụ cười của mẹ, lại thấy mình cần quyết tâm hơn. Tình yêu thương dẫn con người đi tới lối đi của hạnh phúc khi chúng ta biết đồng cảm, san sẻ với những mảnh đời cơ cực và bất hạnh hơn mình. Đó cũng là khi ta hiểu ra chân lý, cho đi là còn mãi. Và vượt lên trên tất cả những điều này, tình yêu thương giúp cho chính chúng ta giữ được nhận thức, phải biết yêu thương bản thân mình bởi hạnh phúc là mỗi ngày được sống. Sức mạnh của tình yêu thương khiến cho tôi nhớ về cuộc đại phẫu thuật với sự tham gia của 100 y bác sĩ với 12 tiếng đồng hồ căng não khi tiến hành tách xính cho hai em bé Diệu Nhi và Trúc Nhi. Cuộc đại phẫu thuật thành công trong niềm hạnh phúc của cha mẹ mẹ của hai em, người phụ nữ bình thường mà phi thường, đã biến tất thảy tình yêu thương của mình trở thành sức mạnh để sinh ra hai em, nuôi dưỡng các em và tìm mọi cơ hội để hai em được phẫu thuật. Và bằng tình yêu thương của chính mình, các y bác sĩ đã dồn toàn lực để hoàn thành tốt cuộc đại phẫu thuật đó. Trúc Nhi và Diệu Nhi thêm một lần nữa được sinh ra trong cuộc đời. Nếu ai đó hỏi tôi, điều gì đáng để bạn trân trọng nhất trong cuộc đời này? Tôi sẽ trả lời đó chính là tình yêu thương mà tôi được nhận. Mong rằng chúng ta, những người trẻ sẽ luôn hiểu rằng điều nhỏ bé là tình yêu thương ấy sẽ trở thành sức mạnh lớn lao giúp bạn đạt được những điều phi thường. Được không ạ? À? Các bạn có thấy ở trong cái bài này á là chị đã nói về khái niệm này Chị nói về một số những cái biểu hiện cơ bản trong một cái câu rất là ngắn gọn thôi này Sau đó bắt đầu đi phân tích bình luận này Và sau đó bắt đầu đưa ra dẫn chứng ở đây là câu chuyện về hai em bé Trúc Nhi và Diệu Nhi này Sau đó liên hệ với bản thân của mình này Và cuối cùng là kết đoạn đưa ra một cái thông điệp này Đấy thì chị nghĩ rằng là đối với cái tác đối với cái đề văn này các em sẽ có rất là nhiều dẫn chứng để có thể đưa ra. Các em có thể đưa ra về anh Nguyễn Ngọc Mạnh là một người mà đã trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn nhưng mà vẫn xả thân cứu một em bé rơi từ tầng 12 xuống. Hay chúng ta sẽ nói về những cái dẫn chứng giống như là ở trong sách Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội của chị rất nhiều dẫn chứng về mưa lũ miền Trung và những tấm lòng đã mở rộng để giúp cho những cái đồng gì ạ, giúp cho những nhân dân trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì các bạn cũng có thể đưa vào. Được không ạ? À? Chính xác Hay là cái việc mà giải gì ạ? À giải cứu nông sản ở Hải Dương Chính xác luôn Rất là nhiều dẫn chứng các bạn có thể đưa vào Thế nhưng hãy lưu ý giúp chị rằng là Hãy lưu ý giúp chị là khi các bạn đưa vào đương nhiên là các bạn phải có cái sự dẫn dắt khéo léo và bám vào cái vấn đề mà mình đang đi ấy nhá, bám vào cái vấn đề mà mình đang đi. Đồng ý không nào? nhá. Và quan trọng nhất là viết một cái đoạn văn xuất phát từ trái tim của các bạn Đó là quan điểm của các bạn thì nó sẽ hay và thấm thía hơn rất là nhiều được không ạ? À? Nếu như mà bị dẫn chứng thì cứ mở tuyển tờ gì ạ? À, sổ tay chinh phục nghị luận xã hội của chị Hiên ra thôi. Đồng ý không? Rồi, quay trở lại với cái đề nghị luận văn học nhá. Đấy là cái câu nghị luận xã hội của chúng mình. Đến với cái câu nghị luận văn học ở đây thì các bạn sẽ thấy nghị luận văn học Dạng đề của chúng mình ở đây các bạn có vẻ như đang rất là cân nhắc về việc liệu rằng là sẽ ra thơ hay văn xuôi đây Thì cái đề minh họa của chúng ta là vào tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường Đúng không ạ? Và khi mà các bạn quan sát đề ở trên này Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái vấn đề mà chúng mình nhận được ở trong cái đoạn viết này đó chính là gì? Vẻ đẹp của dòng sông Hương khi gì gì gì nhỉ? À khi mà à đây vượt qua này những ngọn đồi này tạo nên những mảng phản quang nhiều màu sắc này Ok, đây là sông Hương ở ngoại vi thành phố Huế Trên cái hành trình tìm đến gì nhở? À, tìm đến người tình đích thực của mình Đó là thành phố Huế Đúng chưa ạ? Nhá, lưu ý giúp chị Tức là các em phải có một cái khâu Để các bạn tư duy lại và xử lý lại Nhá, tư duy ở đây, xử lý lại ở đây có nghĩa là Chúng mình không thấy cái vấn đề đấy xuất hiện ngay Mà chúng mình phải nhìn từ cái trích đoạn đó để chúng ta suy ra cái vấn đề Được không ạ? À? Để chúng ta lọc lại cái phần kiến thức nền mà chúng ta cần dùng chính là gì ấy Sau đó thì chúng mình còn phải làm thêm một cái bước nữa Thì chị muốn gọi, chị có gọi ở đây đó là cái dạng đề này là dạng đề phân tích Không phải là phân tích cơ bản mà là phân tích nâng cao Tức là sau khi mà chúng ta phân tích xong là chúng ta phải rút ra thêm một cái phần kiến thức nữa Và cái phần kiến thức này nếu như các bạn thấy, các bạn chú ý là các bạn sẽ nhìn thấy là gì nhỉ? À các bạn sẽ nhìn thấy là người ta sẽ suy ra thêm một cái phần kiến thức về phong cách nghệ thuật của tác giả đó. Đồng ý không? Nhá. Phong phong cách nghệ thuật của tác giả đó. Đồng ý với chị ông nào? Thì cái đề này chị sẽ không chữa đâu, nhưng mà nói chung là à, chị sẽ có cho các bạn cái đáp án hoàn chỉnh nhá. Chị sẽ cho các bạn, chị sẽ có cho các bạn cái đáp án hoàn chỉnh. Và các em biết không? Chị đang có một cái bộ tài liệu cũng xịn sò đấy Cũng rất là muốn tặng cho các bạn <laughs> Không biết là có bạn nào ở đây muốn nhận không? Ôi thế à rồi, bây giờ thì quay trở lại Không biết là có bạn nào muốn nhận cái bộ tài liệu đó Sau cái phần chữa qua của chị ngày hôm nay hay không Nói chung là nhìn về đề minh họa môn ngữ văn 2021 Chúng ta thấy rằng là chúng mình có thể yên tâm Yên tâm ở một chỗ là thứ nhất, cấu trúc không có gì thay đổi. Cái thứ hai, cái câu mà chúng mình lo lắng nhất đó chính là cái câu nghị luận văn học thì cũng không có gì thay đổi. Thế nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để chúng mình tiếp tục ôn theo đúng những gì mà chúng ta đang đi. Được không ạ? À? nhá ừ, còn nếu như bây giờ các bạn bảo là vào bài nào hả chị chị nghĩ vào bài nào hả chị thì từ trước đến giờ chị chưa bao giờ làm cái việc là đoán đề cả bởi vì bản thân chị nghĩ rằng là chỉ có bằng ấy tác phẩm thôi phần kiến thức của chúng mình chỉ có bằng ấy thôi thế nên các bạn sẽ phải cố gắng nhá các em sẽ phải cố gắng đấy được không nào các bạn sẽ phải cố gắng đấy à bây giờ chị sẽ bắt đầu công bố nhá trời ơi nhiều quá nhiều mút xỉu luôn ấy <laughs> bây giờ chị cũng không biết là công bố như nào bởi vì nhiều quá thật sự là như thế Em muốn ạ à. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá Thế thì bây giờ như thế này Tình hình là như thế này à, nhiều thứ xịn ghê á <laughs> Yên tâm, sẽ còn nhiều thứ xịn lắm Sẽ còn nhiều thứ xịn lắm à, Thế thì tình hình là như thế này nhá Bây giờ thì cũng phải đến lúc là phải chốt cho các bạn thôi Bởi vì chị cũng nói luôn Đấy là chúng mình sẽ bắt đầu cái chiến dịch mới Tức là một cái khóa học free cùng với nhau Là vào thứ bảy tuần này Tức là không còn nhiều thời gian nữa Và chúng mình sẽ cùng với nhau học viết nghị luận xã hội Thật là xịn sò luôn Ở trong cái thời gian nước rút này cùng với chị nhá à, Có lẽ là chị sẽ nhờ anh chị admin Chọn một cái giờ đẹp để đăng lên để có thể uh, các bạn có thể vào tham gia cái khóa học đó cùng với chị chứ còn <laughs> bảo là ngày hôm nay bây giờ chị chọn thì thì tám tám trăm bạn như này thì chị cũng không biết là chọn như nào thực sự là như thế Chị không thể cứu vớt được các em đâu Chỉ có chính các em cứu vớt được các em thôi Thế nên chị mong là các bạn phải cố gắng và nỗ lực nhiều vào Chúng mình sẽ chỉ còn khoảng gần 3 tháng nữa thôi Được không ạ? Nhá à, Nên là quyết định là chúng mình sẽ tạm dừng cái phần phát trực tiếp tại đây Nhá, chúng mình sẽ tạm dừng phần phát trực tiếp tại đây Sau đấy thì những bạn nào mà có ý muốn tham gia cái chiến dịch đó cùng với chị thì có thể chủ động nhắn tin cho các anh chị admin để chúng mình có thể vào trong cái lớp đó cùng với nhau và chuẩn bị một cái chiến dịch thật xịn sò cho nghị luận xã hội. Yên tâm, những cái gì chị làm không phải là chị làm miễn phí hay là không phải là chị làm gọi là free mà chị kiểu không đến nơi đến chốn đâu tất cả các bạn đã tham gia cái chiến dịch đợt nào của chị rồi thì các bạn đều thấy rất là phản hồi rất là tốt luôn nên chị hy vọng là sẽ sớm gặp các bạn nhé còn lại may mắn là phụ thuộc vào các bạn thôi được không ạ à? cảm ơn các em rất nhiều vì buổi tối ngày hôm nay có băn khoăn thắc mắc gì chị em mình sẽ cùng nhau quay trở lại trong phần phát trực tiếp tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp. Bye bye!